thánh thơ từ thiên đình bài số môn mười bảy kỷ nguyên di lặc giáng lúc mười giờ bốn mươi hai phút ngày 4 tháng 3 năm 2022 con ơi trong tối là thời chuẩn bị cho thời kỳ mới kỷ nguyên suy lập cho nên đạo tập tà ma tôn giáo sẽ phải dần đi chìm vào bóng tối cả sắc lẫn hồn ta cho con hay ai ở thời này mà biết tu học về Bắc chánh đạo tu thân khẩu ý Mà phấn đã dậy Thì con sẽ được Kiểu vật đưa về Kỷ nguyên đời mới năm dần qua đi năm máu sẽ đến trời bắt đầu rạng cho hoa đua nở vào năm hai tư những cảnh hỗn đốn xe dần mất đi di lạc xuất thế chỉ cho nhân loại tu rèn chữ đức bắt đầu ứng nghiệm cho nên các con nếu có được hàng của ba năm tới thì cũng xem như là người có phước thời của hai nhâm, Trời quang mây tán Gió đổi thoáng hòa Phần lớn nhân loại Đã biết nhận ra Bài học của mình phải sống thuận thiên kính tin trời Phật Hòa ái đỡ nâng Ở quỷ nguyên mới Chỉ có tình yêu Gia đình đồng loại mới là cột lõi của cuộc sống này ai không chú trọng tâm đức của mình thôi bị loại bỏ chẳng ba năm tới lần lượt sát hồn buộc phải ra đi không gì cứu nổi lời giấy phân truyền từ trên ban xuống đã được đến hình rõ ràng rõ nét đo lời phán quyết không thay đổi được kẻ nào bảo ngược ắt à, thời biến mất Không còn cơ hội Ai biết thanh thơ Thì máu quy hồi Nhất tâm nhật nguyện Thì được ghi danh vào đời Thánh Đức Con ơi thời gian còn lại không nhiều Mong con tích đức lan tỏa yêu thương lan tỏa lời dạy thánh thơ thiên đình thì con sẽ được nhiều hơn con tưởng thời gian sắp tới hoài bão ước vọng vĩ học cao mộng tưởng giàu sang đều không mang lại lợi ích cho con ngoài việc xác hồn phải lìa thế gian chỉ người có đức mới được ở lại con ơi thời gian không ngắn không dài cho người thực tỉnh biết tu đạo đức ngay từ lúc này thì vẫn còn kịp ta mong con hiền khắc ghi lời dạy của ta từng ngày để tạo ân điển cho bước tiếp theo để Phật Di Lặc đón nhận con vào thời đại của người đó là mã số của kỷ nguyên mới kỷ nguyên gì